đi uh, xuống lắc chơi và đang ghé vô một uh, khu uh, đây là bạn uh, y khoa đó bạn trai nguyên <laughs> nâu hay bạc khoa ngọt quá